ờ khẹo lắm mẹ bầu nổi lắm đang có lý được ai cho nó chào mẹ bầu một chuyện mẹ bầu lái kính không có ghen tuông chứ hệ thị đó nó ghen tuông chứ cả ồ kẹo chứ bụng mẹ bầu to thiệt đó mà <laughs> nổi mà mẹ bầu hay nè kẹo tôi là, là, là quá bật đi tôi có giảm lý ai ở mau kẹo mà chưa là tôi ăn cơm cái mụ hàng cơm đó kẹo là mụ khi mượn tôi năm quan khi mượn ba quan tính dọn lại nó là tạm chục con tiền chứ không có tiền trả lại cho tôi à, hạnh mới giờ mới còn người con gái thì đó đó đỏ là, là cầm bọc màu cho tôi đó vậy à dạ theo theo là hạng gạn bọc màu thì mày nén tây tầng chứng huy tiên lái hoang bàn trù nữa ồ khéo là con ngảnh thôi ngảnh tôi khéo là có tám mươi năm thì là là là tận chứng hủy tiên mới <laughs> lái hoang bàn chủ đó Ôi trời ơi gạn bọc màu mà gạn tới tám mươi năm với tầng chứng huy tiên đời người con sùng chỉ đằng tạm mấy năm mà lái hoang thế nào bùa kẹo nữa mất không cầm cái đó chứ là mình mất tiền ấy nữa cứ vào hẳn đó tao thôi kẹo mà thôi thì cho ra chào mẹ bầu đừng có ghén tuông đập đảnh chi con người ta nghe nó ghén rồi qua này mẫu dạ kẹo với tư kia là con mẹ bầu là đang trống là mũi quá buổi chiều cái lòng hẳn mà trao hẳn mà tiền hẳn lấy kinh con mắt vợ trong bên ngoài nữa thì phá hồ để tu tí tù tiện với nhau chứ nè ừ, này cậu à tôi lấy cầu thì tôi chỉ biết cầu thôi tôi chả biết con phải gió nó mà tôi chào tất cả cô nói chi nữa đâu quá khèo nó nói lúc đây chị tôi ra đó để tôi ra tôi chào đó nó nói chi em ô khèo khèo là cầu con nhờ khí tôi bến trong lúc lại bến con nhưng cơn cơ nữ trang con nhờ chí đó là những tường hắn xuôi ở thì nhưng loài ống bờm trang quyền chí đi nha nữa nào dù trang mà tình tàn cũng giá nữa đồ mẹ con bồng quá quý đâu cậu mà nếu mà nói thiệt thì là chết cả rồi cậu mới ra biết chào nó tiện đó chứ nó bận lông rồi lai tính vô con mắc vợ trong anh như nó đó chứ mà ngại hử chào bây giờ thì tôi biết chào thế nào cậu là chào ba thứ chị đang trong quá chế mười bạc gì cái đó rồi rồi là ở túi tôi nắm nợ cho nó à, thế là, là tôi nể cậu đi nhá ờ à, em chào chị đường xong ra chơi bắt thì đấy à con mô con mô ờ, em là em là em là em tí vậy nè không biết lý trước với là chị hạnh nãy sau hắn chiều là em <laughs> chứ chứ bằng là là chồng này thì đỡ cả đỡ lẻ đỡ vợ lẽ đỡ vợ cả đỡ chồng luôn. lung tung cả dạ, giống vậy nè bởi <laughs> mà con đậm hoài con mua lịch sờ rồi à tốt lắm đó dạ cô với cái trả lời cho em nữa nè ờ trả lời cho em nó mừng đi ai con tay tôi buồn mì lấy được trong bài hay đất lỡ trời lằn đất lằn trời lỡ có thể có tiệc tiệc và nguyệt tiệc đang mơ chán là mỗi lần người lý cho phòng à khèo mới nội con lên con có lị nó cái cho lá chào mà chuyện băng lăng lên lấy cái nhân mặt vợ trong mới đi cho lại muộn mới tới muộn trên tống mà mời em chứ muộn bưởi bèo ra bỏ muộn sáng sự cởi đâu chắc tại nhau tôi định tới răng vậy ô ho khèo tôi định động mặt lên nào nó có một hai luôn dạ mới sẵn con lấy tôi vâng sẵn con làm gì à tôi sẵn con lấy mà sẵn con cô làm tí tới vậy nào đánh tới răng vậy nào mới sẵn con lấy mà tôi phải chạy đâu thì là đỏ phải chạy đỏ ra kẻ trời kém người năm năm phần con mẹ con bọn mình thành thành đến chúng ta đà con bọn mình thành thành ấy ấy chúng về là về ăn trong thì hôm mai gió đành là gió đành là gió đành ta cô tôi nhớ chỉ được tôi nghiệp nói về cũng khả thương cho có mùi đó nè tốt loạn đó mà lần hơn mà đánh đập phẳng như vậy không dám cài lại rõ là cũng khả thương từ tứ gì tiền không có nội chí vậy nè Ủa, tự tứ gì hầu mới đó con tự tứ gì hầu vậy đó rồi đuổi con mù đi việc sự đó không cho lái vàng tờ cái đông lý nữa ừ khèo tương tưởng nó, nó nọ khả lắm nó không tốt thì để cho nó ở nó hâu hạ chứ để đuổi nó biệt xử chứ con nói chuyện chi nữa đội ăn đi mặc đồ lá chính vậy nào à, khèo nó ngu nè sao biết chi xuống là mụ hẳn là, là, là hẳn ra đứng may rồi bên kia là khèo mà tôi mới chở cái đò cho nó sáng bên kia xong rồi là tôi đánh cho nó mấy cái bé treo rồi tôi đuổi nó cút rồi là tôi trở lại mới muộn nghe uhm, này cậu à tôi tưởng là chồng một vợ một thì tôi lấy cậu ừ. không ngờ đâu cậu lừa dối thôi cậu bảo cậu chưa có vợ bây giờ chồng tôi vợ ba tôi không thèm lấy cậu đó tôi đi đấy cậu ạ à. đi nữa đặt lo tôi lấy tiếng nhờ ủa kệ cái mẹ bâu xuống đó đi qua tam tòng thích câu ấy mây mà còn ý ba nghe vâng, à, cha mẹ lớn thì nghe mây mây mà ừ, anh ơi em ơi em có ngắm mà ngoài ngoài em nếu mà không nghe dương cha dương đấm dương cố dương vợi nó đà đà mềm như mà như, như họ khoan nghe nhau mà cho nó đều Tôi đi là con mai ấy cũng nào quay thôi mà nào quay nào ai nhanh nhủ cho mẹ con là muôn sống hay là mày thời muôn lấy tao cho mẹ con có đâu mà nghe ý ngồi việc quan để một mình mà tao chịu để cho tao chịu tay một ngày có nói không nơi những chiếc hộp trông lên đi tôi chấp tay tôi đây đại hàng thuyền sau sau tôi giả mà đi cái tôi tiếc tôi nói thầy